và dư luận cũng đặt vấn đề về sự an toàn ở các công trình xây dựng. Tại sao một em bé lại có thể tự đi vào bên trong khu vực đang thi công đầy rẫy rủi ro như vậy? Trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong dự án này là như thế nào? Trách nhiệm của các đơn vị giám sát công trình ra sao? Hình ảnh một bài báo đưa tin bé trai 10 tuổi rơi vào trong trụ bê tông ở Đồng Tháp. Hôm 2 tháng 1, luật sư Đặng Đình Mạnh đã có một số bình luận với BBC tiếng Việt về vụ việc này. Quan điểm của luật sư Mạnh như sau. Theo nguyên tắc thì phân chia trách nhiệm như sau. Chủ đầu tư công trình phải chịu trách nhiệm toàn bộ vấn đề xảy ra trong công trình của mình. Công ty xây dựng, thi công cũng có phần trách nhiệm về giữ an toàn. Nếu họ không đảm bảo mà để xảy ra sự việc thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu đến mức độ hình sự. Còn về mức độ dân sự thì chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm chính để bồi thường nếu xảy ra sự cố làm tổn hại đến sức khỏe, sinh mạng, đến tài sản của người khác. Và sau đó thì hai bên chủ đầu tư và công ty xây dựng sẽ phải giải quyết với nhau, bồi hoàn cho nhau. Dự án cầu Rọc Sen là một dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, liên danh công ty công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh và công ty thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông TNT là nhà thầu thi công công trình. Tính đến nay, dự án đã thi công được 6 tháng. Vụ tai nạn này là một vụ liên quan đến an toàn lao động trong xây dựng. Có thể kể đến một số nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn này là Thứ nhất, rào chắn quá sơ sài, chỉ làm bằng dây căng nên không thể bảo vệ công trường hiệu quả. Thứ hai, tuy có giám sát bằng camera và lực lượng bảo vệ, nhưng không hiệu quả vẫn để lọt người từ bên ngoài vào công trình. Hình ảnh, thông tin cứu hộ được cập nhật chiều ngày 3 tháng 1 năm 2023. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tìm mọi cách để cứu cháu bé ở Đồng Tháp. Tuy nhiên, đã hơn 3 ngày trôi qua, cọc bê tông thì quá hẹp và có khả năng cháu bé bị va đập hoặc bị trượt trên thành cột khi rơi xuống dẫn đến bị thương. Hy vọng giải cứu cháu bé thành công không còn nhiều và các chuyên gia y tế cũng tiên lượng sức khỏe là xấu. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, trong lúc đang cùng các bạn khác đi nhặt phế liệu tại khu vực công trình dự án cầu Rọc Sen thì bị rơi vào bên trong một cột bê tông rỗng. Cây cột bê tông này dài thẳng đứng có đường kính 25cm và được đóng sâu xuống lòng đất 35 mét. Khi cha cậu bé đến hiện trường lần đầu tiên, ông đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu bé, nhưng sau đó tiếng kêu cứu đã ngừng lại. Dù đã áp dụng nhiều biện pháp, nhưng đến bây giờ lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được cháu bé. Nước uống và oxy đã được truyền xuống dưới hố nhằm giúp cháu bé duy trì sự sống. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu huy động mọi nguồn lực để cứu cháu bé, cả quân đội cũng được huy động đến hiện trường. Hình ảnh một bài báo đưa tin về vụ bé gái rơi xuống hố cọc nhồi ở Đồng Nai. Chưa biết cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ việc này ra sao, nhưng đây không phải là lần đầu tiên một công trình xây dựng để xảy ra tai nạn cho người dân. Chỉ hơn 10 ngày trước đó, một bé gái 5 tuổi đã rơi xuống hố cọc nhồi có đường kính khoảng 40cm, sâu hơn 10m. Vụ việc này xảy ra tại Đồng Nai vào ngày 19 tháng 12 năm 2022. Lực lượng cứu hộ đã thả dây xuống hố để kéo bé lên. Một vụ khác xảy ra vào năm 2015 tại Bình Dương, một bé gái 7 tuổi bị rơi xuống một cái giếng công nghiệp sâu 13 mét. Cả hai bé gái này đều may mắn sống sót. Đề cập đến sự an toàn tại các công trường xây dựng, tác giả Đỗ Ngà đã có bài viết Ngành xây dựng Việt Nam mạng người rẻ rúng gửi cho Thời báo chấm D và đăng trên trang Facebook cá nhân của ông. Tác giả với tư cách từng là người trong ngành, lột trần cách hành xử vô trách nhiệm của các nhà thầu gây ra rất nhiều vụ tai nạn lao động.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 các nhà thầu vì tiết kiệm chi phí đã coi nhẹ trách nhiệm về an toàn lao động, không tuân thủ các quy định cần thiết khi thi công. Cứ mỗi lần chứng kiến những tai nạn liên quan đến tính mạng con người, mình cảm thấy bất lực và nản thực sự. Năm 2014, khi đang thi công cụm biệt thự cao cấp thuộc dự án Vinhome Central Park Tân Cảng, ngay tại chân cầu Sài Gòn, trong lúc thi công ép cọc vì không tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động, Dàn đối trọng hàng chục khối bê tông, mỗi khối nặng đến 5 tấn ngã nhào đè lên hai công nhân. Khi đó, phía chủ đầu tư tức Vinhomes đã cho phong tỏa toàn bộ hiện trường nội bất xuất ngoại bất nhập. Hình ảnh Vinhomes Central Park Tân Cảng. Không biết có ai đã gọi cho công an phường và công an đã đến. Tuy nhiên bảo vệ không cho vào và mời công an ra về. Công an phường rất biết thân biết phận nên đã ngoan ngoãn ra về. Đợi đến nửa đêm, Vin cho tháo dỡ hiện trường và dọn dẹp thật gọn gàng như không có chuyện gì xảy ra. Mọi vấn đề đền bù phía Vin tự thỏa thuận với gia đình nạn nhân và sau đó vụ này chìm nghiễm, gần như người ngoài không hề biết gì. Tại công trường Vinhome Central Park Tân Cảng, không chỉ xảy ra một vài vụ tai nạn đấy mà còn nhiều vụ bị điện giật chết người khác. Tuy nhiên tất cả đều được bịt rất gọn. Từ đó tôi có ấn tượng xấu với doanh nghiệp này, nó là doanh nghiệp tàn nhẫn. Lúc đấy công trình Landmark 81 cũng đang thi công phần móng do nhà thầu Cotecon thi công. Theo như tôi biết thì nhà thầu này làm ăn rất bài bản khâu an toàn lao động. Tuy nhiên công trình Landmark 81 không có tai tiếng gì về an toàn lao động không có nghĩa là không có tai nạn lao động. Làm trong ngành xây dựng tại Việt Nam tôi nhận ra một điều, những nhà thầu thường làm công tác an toàn lao động rất cẩu thả, Nguyên nhân là do họ phải nặng cho ra lợi nhuận vì vốn đầu tư bị phía chủ đầu tư và tư vấn giám sát gặm nhiều. Nếu không bôi trơn thì sẽ đứng ngoài lề cuộc chơi cho dù anh có năng lực tốt cỡ nào. Hình ảnh nhà thầu Cotecon, công trình Landmark 81. Để thắng thầu các công trình có vốn ngân sách thì phải biết luật chơi. Đó là chung chi với ban quản lý dự án để hai bên bắt tay nhau dựng nên một vở kịch đấu thầu. Trong đó nhà thầu được chọn trướng là nhân vật chính để dựng lên nhiều đối tượng chân gỗ miền Bắc gọi là quân xanh để đấu và cuối cùng điểm số thắng thầu luôn thuộc về nhà thầu đã được chọn. Có những công trình chưa mở thầu mà nhà thầu đã vội tập kết vật tư chuẩn bị cho công trình rất lộ liễu. Tôi từng làm công tác triển khai thi công nên tôi hiểu bản thân đề xuất giải pháp an toàn lao động cho công trường nhưng thường bị bác bỏ bởi nó tốn kém. Bản thân điều hành công trình trong tình trạng thiếu điều kiện an toàn làm cho mình rất căng thẳng và bất an. May mà thời tôi làm nghề này không để xảy ra vụ tai nạn nào nghiêm trọng. Dù rất chú ý an toàn lao động, nhưng doanh nghiệp không đầu tư thì bất lực, nản. Tôi không lạ gì những công trình vốn ngân sách, ba bên bắt tay nhau nên họ không làm theo nguyên tắc để công trình có chất lượng và an toàn trong thi công. Giám sát có thể làm lơn nếu chi cho họ tiền. Số tiền mua giám sát rẻ hơn nhiều so với số tiền đầu tư bài bản cho an toàn lao động. Khâu an toàn lao động bị coi thường là bởi tính đặc thù của ngành xây dựng Việt Nam – Thực tế nhà thầu phải xuất ra rất nhiều chi phí ngoài lệ mới kiếm được dự án, chi cho đại diện chủ đầu tư, chi cho tư vấn giám sát và tất nhiên nhà thầu phải cắt giảm gì đó trong quá trình thi công để trả tiền cho nhóm chuột kia. Có thể nói, trong 100 nhà thầu thì chắc chỉ vài nhà thầu đầu tư bài bản cho an toàn lao động. Thực trạng ngành xây dựng Việt Nam nó thế, nên tôi đã quyết định bỏ nghề này từ nhiều năm nay bởi tôi thấy tính mạng con người sao rẻ quá. Hình ảnh giải cứu em bé 10 tuổi bị lọt lỗ cọc Vụ em bé 10 tuổi lọt lỗ cọc tại Đồng Tháp là một tai nạn thương tâm, chắc sẽ không còn hy vọng gì nữa. Lỗi lớn nhất là do thầu không hề rào chắn kỹ phạm vi công trường. Ai đã cặp mất rào chắn an toàn đó để trẻ con phải trả giá? Tôi tin rằng đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát không thể nào không ăn chút gì trong hàng rào đó. Bản chất ngành xây dựng Việt Nam nó là thế. Cần phải trừng trị thích đáng nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát đã xem nhẹ tính mạng con người. Tuy nhiên,